这个。 chào tất cả các bạn Hôm nay chúng ta sẽ có một trải nghiệm thú vị đi gặt lúa trên à, máy DC70 của anh Vũ Chúng ta đã tới nơi rồi nhưng mà vì còn à, trời còn sớm nên sương còn nhiều nên phải à, chờ cho hết sương đi rồi chúng ta mới cắt mọi người ạ Nếu mà chúng ta gặt thì à, à, lúa sẽ bị rơi vãi nhiều Vì vậy nên phải chờ nắng lên cho tan hết sương nữa mọi người ạ Mới gặt được Mình à, đã đi vào trong rẫy rồi ở, ở đây máy gặt vẫn vào được nên vẫn gặt được còn ở một số nơi à, máy gặt không thể vào được thì người dân phải tự ờ, gặt bằng tay tự đi tuốt ờ, lúa bằng tay luôn rất là cực và tốn ờ, tốn tiền nhân công luôn mọi người ạ đây là bò lai không anh đây là bò lai đúng không ồ đây là bò lai này chân nó dài hơn bò bình thường này được bao nhiêu con bò anh 10 10 con <laughs> <laughs> trong thời gian mà chờ xương tan để gặt lúa người ta sẽ chuẩn bị đồ ăn trước đây là vợ ai đây vợ ai anh nó xấu xấu cưới vợ đẹp gái quá nhỉ ừ. hồi là cưới là năm bao nhiêu tuổi 16 tuổi Ủa mới 16 tuổi cưới chồng rồi Bằng bà đang nghiệp kinh như nào hết rồi <laughs> Hồi đó ai tán ai? Hồi đó ai tán ai? À sao sao ưng ưng này ưng này về khổ thế? Được. Vâng. ông trời. Hồi đó có anh nào mà đi xe à, xịn rồi đi xe đẹp rồi à, nhà là sang bự à, tán không? Hồi đó làm gì có xe xịn xe đẹp đâu. Hồi đó mới hồi, Ít người có. À, hồi đó cũng có xe ớt rồi xe ẹc uh, 135 cũng có, rồi nhé. Cũng có. Cũng có xe ớt. Hồi, hồi đó anh đi anh anh đi xe dèn tán. Đi xe Yamaha, dạ. xe ớt á. Xe ớt tán. À chọn siêu ớt. <laughs> đẹp gái nhưng mà tiếc là có chồng rồi có chồng xe ớt rồi mình sẽ quay <laughs> vũ đờ rim <laughs> vũ xe đờ rim quay biết trong này mà ông em hỏi mua cái xe ta mua xe bán gỡ hai chục triệu bán luôn chờ gạt thôi xương được chưa hết xương rồi bạn ờ à, bây giờ đâu gặt lúa nè là mấy mấy người phụ ba người phụ luôn à năm năm người phụ luôn <laughs> biểu diễn anh vô tại đánh vọng biểu diễn <laughs> dưới là 20 bao rồi. giờ là 20 bao rồi. Trên 4 ờ. ờ, bao 5 6 bao rồi. Là 25 bao. 25 bao là có có bao nhiêu tấn? 25 bao nhân cho 60 một bao 60 kg đi. Một bao 60 kg. Tấn rưỡi. Có được tấn rưỡi là có đạt à, có đạt không? Tấn rưỡi là hai xào là có đạt không? Bình thường. Bình thường. Bình thường thôi. À một tấn rưỡi thì hai xào là cỡ cỡ bao nhiêu mới mới là gọi là đạt một một cỡ một xào một tấn đạt. một xào một tấn à, đây là hai xào có một tấn rưỡi do nước không có à. lúa thì cò khung <laughs> nhiều cò quá nhiều cò ăn hết lúa làm thì ít uống rượu nhiều á <laughs> tên còn thấy tên nó dính vào nếu mà bắn chuột nó dính vào kia nè đây cái chuột này rồi cứng rồi Oh, không được rồi oh, rồi vụ bạn anh xuống lên vai chồng ban nằm chung ngang chung anh nhá bắn lên bắn lên bắn lên nè wow. bắn hương mày cho luôn mà bắn, <laughs> bắn hương mày cho nữa đây Ô, thua hết luôn. Bắn sát chúng này. Không cần. Xe hơn chút. Ngay từ cái đầu luôn ngang cạp rồi đặt quay anh cầm khác cái bùng nó lôi lôi lôi là trên dục rồi là bằng xa luôn bằng xa luôn wow bắn đâu nữa sao nó bay lung tung vậy đây <laughs> bay phần dưới đó không thành ra một mớ tên chỗ này đó ừ. tôi đặt tay máu mũi nữa nè dưới ngay chỗ cái mũi cái mũi đó đấy phải trúng Chưa, dạ, cũng theo mọi người Này cũng xa hơn nè Chung rồi đó à, ờ. ờ. Thôi thành công rồi thôi Chưa mà À đây đây đây đây đây Cuối cùng cũng thành công rồi này rồi được bảy cái tên cuối cùng xuyên qua được người chục rồi <laughs> cùng xem cùng xem vũ chuẩn bị món ăn như nào nha thơm ngọt à. bụi năm nữa mà kiểu bình định kiểu bình định <laughs> kiểu quê hương anh, anh vũ quê này ta được này là canh chua nhá không cá nấu kho ngọt kho à, ừ. xin cá rút, à, rút nước lại ừ, còn à, cái nước để làm canh à, à. còn cá thì gấp để chấm mắm <laughs> đó một công hai việc <laughs> nhà anh là ai ai nấu cơm nhà nè vợ vợ thì sao đây nấu cơm hay nhìn người ta làm <laughs> người ta làm làm được làm <laughs> theo thôi ở nhà nấu ở nhà nấu cơm vợ hay là hay là mình nấu tùy theo tùy theo còn mình ranh có thời gian thì mình nấu à giỏi dữ lúc lúc vợ tức là mình nấu lúc uh, lúc mà vui bắt nấu vui là nó nấu lúc nó tức là mình nấu <laughs> sao không nói vậy ừ. nói vậy mình nấu nấu những món gì thường thường ngày mà ở nhà mình ăn mình nấu món gì về dạ, món thì tươi theo vợ thôi à. Ờ. là vợ ăn cái gì mình nấu cái đó Ừ. vợ nấu luôn còn cơm thì à. có thời gian này anh ừ, anh nấu cơm thì thôi à ừ, mình nấu cơm thôi còn vợ là nấu nấu đồ ăn nấu đồ ăn à mình nếu không có vợ nấu thì sao nhìn nhìn không có vợ nấu nhìn còn anh anh ở nhà ở nhà ở nhà là ai nấu nhà cũng vợ nấu thôi à, mình có nấu không con lúc có lúc không à, anh với vợ ai nấu cái ngoài ăn ngon hơn Vợ, ngọt hơn chứ anh ăn nấu món gì anh nấu anh thường nấu món gì Ủa? lá mì à lá mì á <laughs> có món gì nữa món uh... món uh... con chuột con, <laughs> à, con, con chuột thôi con chuột vừa có đây bữa nay anh em không ăn chuột ừ, mâm này riêng nha à. Đây, muối... à, anh em ăn chuột mình không ăn chuột ừ. đây là dưa gan này các bạn ở trên rừng trên trại này rất là nhiều dưa gan ừ đây là mắm này oh. dưa gan mình sẽ ăn với muối ớt này rất là giòn luôn anh Phương wow wow càng canh đây là canh không hôm nay là anh Vũ à, à, vào gặt lúa ở đây nên à, chủ nhà đã đãi đãi món cá biển này lại rau nấu canh nữa ạ rất là ngon cơ mày nấu mấy lon vậy anh Đây chắc uh, ờ, làm sáu lon á làm lon Ồ, 6 lon. nhiều quá bốn người ăn không đủ <laughs> à. mời mọi người nhé <coughs> rượu rất ngon mày cho không ghê ha ngồi bùi bùi bùi mà nó, nó cắp nó, nó được cái được chuột nó có đưa cho mình không hay là nó ăn luôn đưa chứ đưa cho mình nhé, à, nó tới lại ơi chuột nè nó kêu anh lớn chuột này. lớn <laughs> Đấy chỗ đây mới mất là vừa cắn lua là nướng uh, heo nữa. Heo nữa. Yeah. Dạ. Wow, Còn quá. mời mọi người. Thử thử thử thử cái chim ngon. Mập. Trâu anh, trâu không? Trâu không? Wow, tuyệt vời. Bạn Lực. Bạn Lực. Thử nhà đây cũng gặp mấy anh em rất vui lâu giờ mấy anh em mình không gặp lại á thôi cảm ơn ờ, mai vui là đãi một bữa cơm một chuyến đi ý nghĩa đối với mình đối với chúng ta chào tạm biệt tất cả mọi người hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những ờ, chuyến đi lần sau nha bye bye chào dạ, tất cả mọi người rồi bye anh em nha à, vô tay đấy các bạn ơi bye bye mọi người nha gặp dạ, ăn dạ, rồi